có xã Lúng Cú, huyện Lúng Cú tỉnh Hà Giang thì nó nằm ở vị trí này mà nơi mà có con sông Nho Quế và đây cũng chính là nơi mà cột cờ 54 mét vuông thì ờ, nó tượng trưng cho 54 giật dân tộc anh em thì nó đặt ngay tại Lũng Cú, Hà Giang. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, khám phá từng ờ, địa phương của trong tỉnh Hà Giang. Ở đây thì gồm có thành phố Hà Giang và 10 huyện. Đầu tiên chúng ta nói đến thành phố Hà Giang, nó nằm đây là trung tâm tỉnh Hà Giang đây, diện tích 135,3 km vuông với dân số 71.700 người. Đây là chúng tôi lấy theo dân tổng ờ, diện tích của uh, năm 2009 nha. Đây là thành phố Hà Giang, còn đây là huyện Bắc Mê, tiếp theo là huyện Bắc Mê đâu? huyện Bắc Mê là có thị trấn Yên Phú đây. Diện tích khoảng 840,8 km vuông với dân số 47.300 người, ít lắm. Hiện tiếp theo là huyện Bắc Quang. Huyện Bắc Quang có thị trấn Việt Quang. Diện tích nó sẽ rộng hơn 1.101 km vuông, dân số 104.900 người. Và đây chính là huyện có dân số đông nhất của tỉnh Hà Giang đấy nhá huyện tiếp theo là huyện Đồng Văn có thị trấn Đồng Văn chỉ 461,1 à, km vuông dân số 64,8 nghìn người thôi huyện tiếp theo là huyện Hoàng Su Phì có thị trấn Vinh Quang đây 634,4 à, km vuông 59.400 người huyện tiếp theo là huyện Mèo Vạc có thị trấn Mèo Vạc cũng là huyện à, giáp với biên giới ở đây là có cửa khẩu Xín Cái là diện tích khoảng 576,7 km vuông dân số 70.200 người. Huyện tiếp theo là huyện Quảng Bạ có thị trấn Tam Sơn, thị trấn Tam Sơn nhá. 1.000 à, có khoảng diện tích là 532,1 km vuông, dân số 7 44.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Quang Bình. Huyện Quang Bình là huyện mới thành lập thôi, huyện Bắc Quang trước đây có thị trấn Yên Bình, dân số là khoảng 756.600 người, diện tích 794,9 km vuông. Huyện tiếp theo là huyện Vị Xuyên và đây chính là huyện diện tích lớn nhất 1.487,5 km vuông, dân số 95.700 người. Huyện tiếp theo là huyện Xín Mần có thị trấn Cốc Bài 582,7 km vuông, dân số 58.200 người huyện cuối cùng là huyện Yên Minh có thị trấn Yên Minh và ở đây nó có 3 xã giáp với ờ, biên giới thôi 786,2 km vuông với dân số 77.600 người tổng diện tích là 7.932,7 km vuông dân số là 750.900 người tức là gần 800 người này, gần 800.000 người và đó là chúng ta đang nói đến ờ, phần ờ, toàn bộ tỉnh Hà Giang Ngày mai chúng ta sẽ cho quý vị và các bạn đi thăm tỉnh tiếp theo Đó chính là tỉnh Cao Bằng Nằm tiếp giáp với tỉnh Hà Giang Và chúng tôi cũng ờ, xin ờ, ờ, nói về hành chính của tỉnh Hà Giang Mà chúng tôi quên mất ừ, ngay từ đầu chương trình nói Ở phía Bắc tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc Trung Quốc Quốc này Ở phía Nam tiếp giáp với tỉnh Yên Bái Phía Tây là giáp với Lào Cai phía đông giáp với hai tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng. Và ngày hôm sau chúng tôi sẽ nói về Cao Bằng. Các bạn hãy cùng đón xem bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.